Chọn chất ngon Hay chọn chất sơ Sao phải chọn khi có 7 ốc mới Vì chân thanh mát, ít calo Thêm 4.000mg chất sơ Hỗ trợ tiêu hóa 7 ốc chất sơ mới Hỗ trợ tiêu hóa Thỏa sức ăn ngon